chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2022. Như quý biết, tuần qua tiếp tục là một tuần tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Viên index của chúng ta mở cửa đầu tuần ở 1262, nhanh chóng tăng lên và đóng cửa cao nhất, chạm cao nhất là 1283 vào phiên đáo hạn phái sinh, sau đó là trùng xuống điều chỉnh giảm nhẹ, đóng cửa tuần ở 1269. Có thể nói là tuần qua là cung cầu ở các nhóm khá là phân hóa, các cổ phiếu trụ cột thì được kéo lên để giữ điểm. Còn các cổ phiếu mà trước đó đã tăng mạnh, ví dụ như chứng khoán bất động sản thì bị chốt lời khá là mạnh. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua thị trường của chúng ta là tâm điểm cũng chung với thế giới thôi. Chúng ta chờ đợi thông tin về biên bản của họp FOMC. Trong biên bản này thì FOMC ờ, có tiếp tục các thành viên của chủ tịch Fed có tiếp tục nói đến là sẽ tiếp tục ờ, tăng mạnh lãi suất Đến khi nào nhìn thấy ờ, lạm phát ờ, có tín hiệu là hạ nhiệt rõ ràng và mục tiêu hướng đến là vẫn kéo lạm phát về trên dưới 2%. Sau cái biên bản này thì giới đầu tư dường như là kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất là 0,75%. Do vậy cái mức ờ, kỳ vọng tăng lãi suất hiện nay là 0,5 và 0,75 thì đang ở mức khá là cân bằng. Theo cá nhân tôi thì với việc giá năng lượng giảm trong thời gian qua Ờ, và tiếp tục giảm cũng như giá các hàng hóa về đầu vào về nông sản của về hàng nguyên liệu công nghiệp cũng giảm 23% so với đỉnh thì cái xác suất để cái lạm phát tháng tháng 8 của Mỹ là tăng trở lại là không cao mà cá nhân tôi đánh giá là những cái mức giảm của giá dầu thời gian qua còn chưa được phản ánh hết vào lạm phát của tháng 7 do vậy đến tháng 8 thì rất có thể cái mức giảm của giá dầu sẽ tiếp tục rất là lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục rất là mạnh. Đây, chúng ta biết là vào tầm 20 tháng 7 thì lúc đó giá dầu vẫn trên 100 đô, còn hiện nay thì giá dầu cả cái tháng 8 ờ, đi ngang ở dưới 90 đô. Đấy, hầu hết là đi dưới 90 đô. Quanh 90 đô trung bình, như vậy giá dầu giảm hơn 10% nữa. Và chúng ta biết giá năng lượng và giá lương thực thực phẩm chiếm rõ rất lớn trong CPI Do vậy cá nhân tôi thì đánh giá là CPI tháng tới của Mỹ còn giảm mạnh hơn tháng trước cơ. Tháng trước thì chỉ 0%, nhưng tháng tới khả năng CPI của Mỹ sẽ giảm khá là mạnh. Đây chúng ta sẽ đi nhìn qua một chút cái thời điểm công bố CPI để chúng ta dự đoán lạm phát thôi. Lạm phát của Mỹ tháng tới sẽ được công bố vào ngày 13 à, tháng 9. Lạm phát cùng kỳ công bố vào tháng 9 đây là tăng 0,3. Cá nhân tôi thì dự kiến lạm phát tháng tới của Mỹ sẽ là âm. Nếu lạm phát Mỹ tăng 0,3 thì đưa mức lạm phát tiếp tục đứng ở cùng kỳ theo năm là đứng ở mức 8,5. Cá nhân tôi dự kiến là tháng tới lạm phát của Mỹ phải âm, âm đâu đó tầm 0,3 đến 0,5. Tôi thì mạnh dạn đưa ra dự đoán của cá nhân tôi là âm 0,5. Như vậy thì lạm phát của Mỹ tháng tới sẽ được kéo tụt xuống 0,8 điểm phần trăm, tức là đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng 7.7, à, tức là xuống dưới 8%. Đấy, cá nhân tôi nghĩ là khi lạm phát Mỹ mà xuống dưới 8%, thậm chí là 7.7, 7.6 thì lúc đó hoàn toàn Fed sẽ chỉ tăng lãi suất 0,5 Do vậy, hiện nay thị trường đang kỳ vọng 0,75 theo tôi là đang kỳ vọng hơi quá đà. Và các thị trường đang phản ứng quá đà. Vậy thôi, đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. Còn chúng ta trở lại với ờ, tuần qua thôi. Thì tin tuần qua thì biên bản của họp FOMC chỉ có như vậy. Tuần tới thì ờ, chúng ta cũng có một ờ, thông tin khá là đáng chú ý diễn ra vào 3 ngày cuối tuần. Vào ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy giờ Việt Nam vào buổi tối thì à, diễn ra hội nghị là Jackson Hole. Chúng ta biết đây là hội nghị thường niên, à, hội nghị tài chính thường niên của các nước ờ, thuộc uh, ờ, tổ nhóm ờ, các nước phát triển G20. Các bộ trưởng tài chính sẽ nhóm họp tại đây. Tuy nhiên họp kín và không không công bố cái nội dung cuộc họp nhé. Nhưng ngược lại thì các ngài chủ tịch đáng kính của các ngân hàng trung ương thì lại có các cuộc họp báo bên lề và nói chuyện cả ngày nói chuyện về chủ đề kinh tế, nói chuyện về tiền tệ, nói chuyện về chính sách. Do vậy, đây sẽ là một cái manh mối để ờ, giới đầu tư kỳ vọng và tìm hiểu thêm cái chính sách của các ngân hàng trung ương. À, đánh giá về nền kinh tế này, đánh giá về cái chính sách uh, lãi suất, chính sách điều hành tiền tệ trong vòng một năm tới. Do vậy, hội nghị Jackson Hole cuối tuần tới có thể sẽ tác động uh, mạnh đến thị trường tài chính, có thể gây ra những biến động mạnh xáo trộn nếu không có bất ngờ nếu có bất ngờ còn nếu nó không có bất ngờ thì có lẽ cũng không có gì đâu do vậy nếu chúng ta cũng chú ý là phiên ngày thứ sáu trở đi thì hết sức cẩn thận đó là tin xét về yếu tố thông tin nhé còn bây giờ chúng ta trở lại với thị trường chúng ta thôi xét về thông tin Việt Nam thì có gì đáng chú ý tâm điểm của chúng ta chính là giao dịch T2 áp dụng từ ngày 29 tức là từ tuần sau nữa như vậy thì tuần này là tuần cuối cùng mà chúng ta giao dịch uh, ờ, T3 và các nhà đầu tư mua tại ngày uh, thứ sáu, thứ năm và thứ sáu tuần tới thì bắt đầu thứ hai là bắt đầu được giao dịch T2 rồi. Tiền sẽ về nhanh hơn các bạn nhé. Tiền và chứng khoán sẽ về về trước một ngày. Như vậy thì nếu xét theo vòng quay tiền thì vòng quay của chúng ta được nhân đôi đó Chúng ta từ mức trước đó này. Đây, ờ, cái trên tờ bá bài viết này thống kê rất là rõ đây nếu trước đó này đấy, trong vòng 6 phiên kể từ ngày chúng ta bắt đầu mua thì tiền và cổ phiếu bắt đầu về hết tài khoản và có thể mua tiếp nếu chúng ta không sử dụng nghiệp vụ là ứng trước còn bây giờ thì trong vòng đó chúng ta đi được hai vòng rồi đấy do vậy rút ngắn thời gian khá là nhiều <coughs> thời gian rút ngắn vòng quay tiền nhân lên thì rõ ràng chúng ta kỳ vọng là à, phí giao dịch sẽ giao dịch của nhà đầu tư sẽ nhiều hơn và phí giao dịch sẽ tăng lên và các bạn biết đối tượng hưởng lợi là ai rồi đúng không? Các công ty chứng khoán lớn, đặc biệt là các công ty chứng khoán hàng đầu có thị phần lớn. Đó, chúng ta lưu ý điều đó nhé. Đó là xét dưới góc độ thông tin. Còn uh, dưới góc độ kỹ thuật thì sao? Kỹ thuật thì chúng ta biết là tuần qua các thị trường lớn trên thế giới, à, ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ thì tuần qua đạt đến đích điều chỉnh rồi. Như tôi nói thị trường chứng khoán Mỹ đi trước Việt Nam một bước sau khi vượt MA 100 thì tiến một mạch thẳng đến MA 200 mới điều chỉnh. Chỉ số SP 500 sau khi vượt 100 ở 3.900 tiến đến 4.330 đúng test MA 200 bây giờ bắt đầu điều chỉnh. Cá nhân tôi đánh giá là chỉ số SP 500 nhiều khả năng điều chỉnh về 1450 sau đó sẽ đi ngang quanh cái khu vực này Đấy, tạo ra một nền tích lũy mới ở trên đỉnh trước hết là tạo ra một điểm cân bằng mới sau đó thì nó đi về đâu tôi chưa biết Xét dưới góc độ thông tin thì tôi nghĩ là thời điểm này không có nhiều thông tin xấu và từ tháng 9, ờ, tháng 10, tháng 11 khả năng thông tin sẽ tốt dần lên cơ. Vì chúng ta biết là lạm phát được khống chế, Fed sẽ tăng lãi suất chậm dần. Tháng 9 thì tôi nghĩ Fed vẫn tăng lãi suất 0,5, nhưng tôi kỳ vọng về tháng 11 và 12 Fed chỉ tăng lãi suất mỗi lần 0,25 thôi. Như vậy chúng ta biết cái cứ mức độ từ hai lần tăng 7 0,75 xuống 0,5 rồi xuống 0,25 thì nó tốt dần lên. Thứ hai là chúng ta biết là cái hội nghị Bắc đối Hàn của Trung Quốc Ờ, Bộ Chính trị Trung Quốc ấy, cũng họp có thể bàn và nếu mà quyết sách xong thì hoàn toàn Chủ tịch Tập Cận Bình có thể được làm ờ, Chủ tịch chọn đời. Đấy, có thể lãnh đạo ờ, Trung Quốc rất là dài hạn đến khi nào già thì nghỉ không còn sức khỏe thôi giống như ngài Putin bên Nga thì hoàn toàn có thể là sau đó Trung Quốc sẽ học Việt Nam thôi thực hiện chính sách là sống chung với Covid tiêm phòng và mở cửa thì đấy cũng là một động lực phục hồi trở lại Chúng ta biết sau khi chúng ta mở cửa trở lại, năm nay chúng ta phục hồi rất là mạnh đúng không? Các tổ chức còn dự kiến là năm nay chúng ta tăng trưởng GDP là 8,5% cơ mà. Đấy, thì Trung Quốc ờ, năm sau sẽ lên đến lượt Trung Quốc. Thì chúng ta biết là hoàn toàn Trung Quốc có thể là một lực đỡ rất là mạnh. Khi Trung Quốc mở cửa trở lại thì cầu cầu tiêu thụ nhiên liệu lại có thể tăng trở lại rất là mạnh nhé. Lúc đó lạm phát có thể quay trở lại. Như vậy thì tầm ờ, từ tháng 11 à, trở đi thì chúng ta mới phải lo tháng 12 nói chung là tháng 12 trở đi may ra có thông tin nào xấu mới có còn từ giờ đến tháng 11 là không còn thông tin xấu nữa cá nhân tôi đánh giá là như vậy chúng ta biết là Mỹ sau khi mở cửa thì 2021 có một năm tăng trưởng rất là bùng nổ đấy 6% chúng ta sau khi ờ, kết thúc cái việc lock lockdown nền kinh tế thì chúng ta mở cửa trở lại đấy chúng ta tăng cũng rất là đột phá từ 2,5 năm nay dự kiến tăng khoảng 8% trăm. thì Trung Quốc khi mở cửa trở lại như thế hoàn toàn Trung Quốc năm nay thì có thể Trung Quốc chỉ tăng trưởng đâu đó tầm 1-2% nhưng khi mở cửa trở lại Trung Quốc có thể có một năm tăng trưởng bùng nổ 10% là bình thường Do vậy xét trên những yếu tố cơ bản thì cá nhân tôi đánh giá là cái tháng 9, tháng 10 và tháng 11 sẽ là tháng không có thông tin tiêu cực Do vậy các thị trường sau khi lên đỉnh sẽ ổn định. Tất nhiên điều chỉnh thì vẫn phải gặp điều chỉnh nhưng sẽ ổn định ở một mức giá nhất định. Và thị trường chúng ta thì đang đi sau thị trường thế giới thì sau khi thị trường thế giới ổn định chúng ta vẫn tăng tiếp. Nó giống như là khi thị trường thế giới giảm một nhịp chúng ta vẫn chưa giảm á. Đây đến tháng 4 này thị trường thế giới sau khi giảm một nhịp này. Giảm một nhịp này, sau đó phục hồi này tạo đỉnh tháng 4 này sau đó đi xuống thì đến đỉnh thứ hai của thị trường chứng khoán thế giới chúng ta mới mới đi xuống chúng ta mới tạo đỉnh bây giờ đi lên cũng ngược lại thị trường chứng khoán thế giới cá nhân tôi đánh giá nhiều khả năng tạo đỉnh sóng hồi rồi bây giờ đi xuống một nhịp sau đó lại tiếp tục quay lên đỉnh sóng hồi có thể vượt đỉnh một chút tạo vượt đỉnh giá và đi ngang ở đây thì chính cái đợt chính cái đợt phục hồi giá này, này tạo đỉnh giá này đây mới là đợt chúng ta tiếp tục phục hồi mạnh để chúng ta test M200 vì chúng ta đang đi sau thế giới đấy các chỉ số chứng khoán Mỹ này đây chúng ta nhìn chỉ số chứng khoán Dow Jones cũng tương tự S&P 500 thôi cũng đạt target rồi đấy tiến lên 34 ngàn cộng trừ rồi 342 rồi bây giờ thì Dow Jones hoàn toàn có thể điều chỉnh trở xuống tầm 33 ngàn sau đó lại quay trở lại thậm chí vượt 342 lên độ 345 347 chẳng hạn khi Dow Jones đi trong hướng này thì lần sau vượt chúng ta mới tăng mạnh còn chỉ số Nasdaq thì chưa đạt kỳ vọng do vậy Nasdaq thì nó có thể tiếp tục tăng Nasdaq 100 Đây chúng ta nhìn chỉ số Nasdaq 100 chưa đạt đến ờ, mốc 14.000 cộng trừ nhá. Điều chỉnh trước, cá nhân tôi đánh giá Nasdaq sẽ test lại chen này. Đâu đó quanh 12.8, sau đó sẽ quay trở lại 14.000, thậm chí vượt 14.000. Đấy là bình thường. Còn đối với chỉ số chứng khoán Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc thì còn đi trước Mỹ một ờ, nhịp cơ. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Chỉ số chứng khoán Trung Quốc phục hồi đầu tiên đúng không ạ? Đấy, khi chiều chứng khoán Trung Quốc phục hồi, chiều chứng khoán Mỹ và Việt Nam tiếp tục giảm, sau đó chiều chứng khoán Trung Quốc điều chỉnh, bây giờ lại tái cân bằng trở lại quanh 3250. Cá nhân tôi đánh giá chiều chứng khoán Trung Quốc sẽ đi tích lũy ở 3150 lên 3004 thôi cân bằng tại vùng trên này. Khi nền kinh tế mở cửa chỉ số chứng khoán Trung Quốc sẽ vượt lên. Sẽ tiếp tục đà phục hồi vượt lên. Do vậy mọi yếu tố về các thị trường chứng khoán lớn đều chỉ ra yếu tố phục hồi và đi ngang thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi thôi. Tuần qua có một yếu tố nữa các thị trường điều chỉnh bởi vì chúng ta biết là đô la index phục hồi trở lại. Tuy nhiên cá nhân tôi nhìn nhận cái đợt phục hồi này của đô la index nó chỉ đơn giản là để nó tạo cái mô hình hai đỉnh thôi. Bởi vì chúng ta nhìn theo góc độ kỹ thuật này, đây chúng ta nhìn cái trend 40 năm này của chỉ số đô la index này. Thì hiện nay đô la index là đang test cạnh chen, Nếu có vượt được qua thì tất nhiên nó cũng phải đứng tích lũy ở cái khu vực 108 109 này rất lâu. Và cá nhân tôi thì không đánh giá cao khả năng đấy. Tôi đánh giá chỉ số đô la index này tiến lên 109 cộng trừ sau đó sẽ nhanh chóng bị đạp về tích lũy quanh 100 sau đó thì nó mới tính tiếp. Do vậy à, chúng ta lưu ý nhé đây là một cái chen rất là dài nhé chen gần 40 năm nên nó không dễ phá qua đâu do vậy cá nhân tôi nghĩ là khi đô la index bị chốt lời mạnh thì các thị trường khác sẽ tiếp tục ờ, có cầu ví dụ như thị trường hàng hóa này thị trường chứng khoán này thị trường tiền điện tử này sẽ lại có cầu và cầu vào và nâng đỡ thị trường phục hồi nên sẽ không có đợt nào điều chỉnh mạnh xảy ra đâu còn điều chỉnh kỹ thuật thì đương nhiên rồi Dow Jones tăng Nasdaq tăng từ 11.000 lên 14.000 phải điều chỉnh thôi. Dow Jones từ 30.000 lên 34.000 thì phải xảy ra điều chỉnh thôi. Đấy là điều rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Đó. Nhưng đợt điều chỉnh mạnh thì cá nhân tôi đánh giá không có khả năng xảy ra. Đó. Chúng ta nhìn thấy cái ờ, trên chart tháng cũng vậy. Cái chỉ số đô la index này, DXY này tiến vào vùng quá bán khá là sâu rồi gần 76 rồi. Phải điều chỉnh thôi. Đấy là bình thường. Đối với giá dầu thế chúng ta nhìn thấy giá năng lượng đấy sau khi đạt đỉnh trên trăm ba thì hiện nay đang điều chỉnh tôi nghĩ là giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh cho đến khi nó sẽ hướng đến các vùng kháng cự hiện nay giá đang 89.8 nó sẽ hướng đến các vùng là 84 rồi 80 xa hơn là 76 sau đó nó sẽ nhanh chóng được phục hồi tái cân bằng trở lại quanh M200 đâu đó tầm 95 cá nhân tôi thì đánh giá giá dầu hiện nay sẽ đi ngang là chính sẽ bước vào quá trình sideways nhé Cá nhân tôi đánh giá sau nhịp điều chỉnh này thì giá dầu sẽ bước vào quá trình sideways tái tích lũy. Tức là giá dầu sẽ đi đến tích lũy trong vùng 80-100 một thời gian khá là lâu. Trước khi nền kinh tế Trung Quốc cuối năm mở cửa trở lại, giá dầu sẽ bùng phá 100 và tiếp tục áp uptrend. Còn hiện nay giá dầu sẽ hướng đến mò đáy. Cá nhân tôi đánh giá dầu đáy của dầu sẽ dưới 80, sau đó dầu sẽ cân bằng quanh vùng 80 100 khoảng uh, cho đến hết tháng 10, tháng 11 gì đó rồi mới tiếp tục bứt phá. Do vậy lạm phát ít nhất là được khống chế từ giờ cho đến tháng 11 nhé. Đó là xét dưới góc độ kinh tế và dưới uh, các thị trường lớn ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam, thị trường Mỹ, thị trường uh, Trung Quốc, hai thị trường lớn nhất. Các thị trường khác, thị trường châu Âu hay Nhật là tương tự thôi. Bây giờ chúng ta xét chi tiết vào thị trường chứng khoán Việt Nam đi. Cá nhân tôi thì đang nhìn thấy viên index của chúng ta sớm muộn vẫn chinh phục 1003 thôi. Và có lẽ tuần tới sẽ là thời điểm thích hợp để viên index chinh phục 1003. Nhưng mà chúng ta lưu ý lúc VN Index chinh phục 1003 đấy lại không phải là thời điểm chúng ta mua hàng đâu. Có lẽ đấy là thời điểm chúng ta canh bán hàng nhé. Tôi thì rất nghi ngờ VN Index của chúng ta dừng trước cản, tức là dừng trước ngàn ba này. Sau đó lại có một nhịp bứt phá lên qua ngàn ba đây có thể lặp lại cái mô hình của tháng 6 tức là dừng trước cản điều chỉnh xuống đó đó chúng ta đến nghìn ba chúng ta điều chỉnh sau đó chúng ta bật mạnh lên 315 thì đúng lúc giai đoạn bật mạnh đó là giai đoạn chúng ta bị bán và sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đợt đó là điều chỉnh đi xuống. Còn đợt này cá nhân tôi đánh giá nó sẽ không như vậy. Nó vẫn sẽ có mô hình này nhưng nó đơn thuần chỉ là điều chỉnh tích lũy, tái tích lũy để đi lên tiếp thôi. Cá nhân tôi nhé, sẽ dự đoán là VN-Index của chúng ta sẽ đi theo hướng như này. Chúng ta sẽ bật lên trên 1.300, đâu đó tầm 130X. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh trở lại. 1280 và chúng ta tái cân bằng quanh 1280 này. 1270 thì đúng hơn tầm 1270 cộng trừ 5 giá. Khi chúng ta đạt được điểm tái cân bằng quanh 1270 này đâu đó ở giữa tháng 9 thì chúng ta sẽ tiếp tục bứt phá và chúng ta đi sau thế giới chúng ta nhịp sau tháng 10 chúng ta sẽ test lên MA200 nhé. MA200 hiện nay đang nằm ở 1379. Cá nhân tôi đánh giá MA200 sẽ được kéo dần về 1360. Đâu đó vào tầm tháng 10 kéo về 1360. Đó. Do vậy, cái nhịp này của chúng ta lên đơn thuần là chúng ta là một nhịp điều chỉnh thôi điều chỉnh để lấy đà liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10 thôi không có vấn đề gì cả Tuy nhiên điều chỉnh thì uh, nhịp này nó sẽ điều chỉnh tầm 3-40 điểm không quá nhiều nhưng giá cổ phiếu hoàn toàn có thể điều chỉnh tầm 10-15% là bình thường do vậy tuần tới khi cổ phiếu lên thì quý vị vẫn lên chút là trên 1 ba nhé đó là với vn còn với VN30 thì cá nhân tôi nghĩ là VN30 cũng vậy thôi sẽ tiếp tục hướng đến là trên 1.300 đâu đó tầm 1330 1340 sau đó sẽ có một bước điều chỉnh về 1280 trước khi bứt phá trở lên hiện nay thì MA200 của Vân 30 đang nằm ở 14 17 cá nhân tôi đánh giá MA200 của Vân 30 sẽ được kéo nhanh xuống đâu đó tầm dưới ngàn tư tầm 138x 139x gì đó đó đỉnh tháng 10 đây là chúng ta đang dự kiến như vậy còn bây giờ chúng ta nhịp nhịp nhịp ngắn thôi nhé. Nhìn ngắn đi tuần tới khả năng viên đất của chúng ta điều chỉnh. Nếu test thì test lại, hiện nay giá đang 1269. Nếu test thì sẽ test về khu vực 1255, 1260, sau đó sẽ bật mạnh trở lên. Cá nhân tôi thiên về xu hướng là test nhẹ đầu tuần, sau đó bật mạnh trở lên và vượt 1300. Sẽ tích lũy một vài phiên phân phối ở 1300 trước khi điều chỉnh trở lại. Tái cân bằng quanh 1260, 1280. như hành động chúng ta như nào? Chúng ta vẫn trở lại với các nhóm ngành của chúng ta thôi. Trước hết là cái bốn nhóm ngành chủ lực của chúng ta. Trước đó chúng ta canh mua thì giờ đến những điểm chúng ta phải bán rồi. À, trong nhóm ngân hàng thì BIDV như tuần trước tôi vẫn nhận định là đến điểm chúng ta bán rồi. BIDV 40 41 là điểm bán thôi. Do vậy chúng ta không kỳ vọng gì nữa. Nếu BIDV phục hồi trở lên thì 40 41 chúng ta cũng cứ bán thôi. Hiện nay là vượt target rồi. Vùng chúng ta trước mua 32 9 30 cơ. À, ờ, CTG cũng vậy, cá nhân tôi đánh giá là CTG cũng là đạt target rồi, chúng ta chốt lời thôi, không còn nhiều kỳ vọng nữa. Đấy, CTG có thể lên cao nhất 30 năm. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá là tầm 29 cũng là tầm ok rồi. 29 năm 30 là tầm chúng ta chốt lời. Nếu tuần tới CTG có quay lên cũng là để chúng ta bạn nào chưa bán thì bán thôi, còn bạn nào bán 29 29 năm rồi thôi ngồi ngoài xem thôi nhé. Còn ngày chúng ta mua từ 23 22 năm cơ. À, ờ, MBB MBB thì khá là tốt nhưng cá nhân tôi đánh giá MBB tiến sát đến điểm chốt lời rồi. Giá đã tiến đến 28 rồi. 29 là cộng trừ 0.5 giá là điểm chốt lời MBB nhé. Bạn nào có tiếp tục nắm giữ và chờ một phiên bùng nổ để chốt lời. Đối với Techcombank Techcombank thì tôi nghĩ là đang tích lũy quanh 39 Nếu điều chỉnh thì Techcombank điều chỉnh về 38 Nhưng sau đó Techcombank vẫn phải có nhịp Bứt phá lên tầm 43, 44 Đấy. Nên nếu mà Techcombank trong trường hợp điều chỉnh 38 thậm chí dưới 38, 375 chẳng hạn, thậm chí xuống đến 37 MA50 này thì đây là điểm mua của các bạn nhé. 37 375 với kỳ vọng lên lại 43 44. Tôi nghĩ Techcombank sẽ là một trong những ngân hàng dẫn sóng trong tuần tới trong họ ngân hàng. Đối với ngân hàng thì còn một ngân hàng chúng ta không thể không kể đến là VPBank. Bởi vì VPBank thì ờ, tuần qua là bắt đầu bứt phá khi có thông tin là được uh, tăng vốn. Cá nhân tôi đánh giá VBank hoàn toàn có thể bứt phá test lại MA200, M34. Nhưng mà điểm mua thì rõ ràng không còn nữa. Với giá 31 này thì 31 lên 34 10%. Tôi nghĩ là không cao. Tuy nhiên nếu quý vị nào chấp nhận ăn mỏng lướt sóng giỏi thì vẫn có thể canh mua dưới 31 chốt 34 thôi. Đối với STB thì cá nhân tôi cũng đánh giá là ngân hàng này đạt target rồi. Các bạn chỉ chốt lời và đứng ra ngoài. Trước đó chúng ta kỳ vọng STB về 27, quanh 27 hiện nay đợt vừa rồi STB lên 264 rồi. Tôi nghĩ nếu STB hiện nay đang 25, nếu có được đánh theo lên cũng kéo lên 26 27 thôi. Đây là điểm chốt lời nhé. Vì chúng ta trước đó mua STB dưới 20 rồi. <clears throat> Đối các ngân hàng tầm trung Tiên Phong Banh, cá nhân tôi đánh giá là Tiên Phong Banh hoàn toàn có thể có điểm mua. Nếu Tiên Phong Banh tiếp tục điều chỉnh về dưới 28, à, thậm chí 27 năm này, test MA250 đây là điểm mua này. Tôi kỳ vọng Tiên Phong Banh ngắn nhất về trở lại là 33, xa hơn là 34 năm. Do vậy quý vị hoàn toàn có thể canh mua quanh 27 năm. Giá hiện nay đang 284. Đối với SHB. SHB thì đang xu hướng là đi ngang dích rác thôi. Cá nhân tôi đánh giá SHB là vùng giá quanh 15 cộng trừ là vùng giá quý vị có thể mua được. SHB sẽ hướng khi vượt qua cái 17 thì SHB hướng đến 19, tôi đánh giá cao khả năng lên 19. Do vậy chúng ta mua quanh 15 mà lên 19 thì thời điểm này cũng khá là ok. HD <clears throat> Bank vừa có thông tin ờ, sẽ sát nhập một ngân hàng yếu kém. Tôi nghĩ là HD Bank không kỳ vọng nhiều nữa. HD Bank lên 27 là tôi không kỳ vọng vào HD Bank nữa. Do vậy quý vị có hàng thì HD Bank 27 28 chút lời thôi nhé đó dòng ngân hàng còn đối với dòng chứng khoán anh cả dòng chứng khoán SSI này SSI thì tôi nghĩ là SSI đang tích lũy khá là tốt quanh 25 nhiều khả năng SSI sẽ có một nhịp bật mạnh trở lên 27 28 đó. mua thì trước chúng ta khuyến nghị nhau mua hết ở vùng 18 19 rồi Do vậy thời điểm này là thời điểm chúng ta canh chốt lời thôi, chốt lời thành quả nhé. Tuần tới chúng ta canh với cái tia thông tin về T2 bắt đầu áp dụng hoàn toàn sóng có thể trở lại với gió chứng khoán thì SI chúng ta có thể canh chốt lời 27 28 nhé thậm chí xa hơn là 29 thì tùy quý vị thôi chốt lời được đầu chốt lời theo tôi là 28 cộng trừ một giá nhé quý vị khôn dại tại đây thôi chốt được càng cao càng tốt đối với HCM chứng khoán Hồ Chí Minh cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Hồ Chí Minh đang tiến đến cái điểm chốt lời rồi Đấy, 2930 là điểm chốt lời của à, chứng khoán Hồ Chí Minh thôi. Hiện nay giá đang 28 rồi. Như vậy tuần tới chứng khoán Hồ Chí Minh chúng ta cũng canh thôi. Quanh 30 cộng trừ 0.5 là, là điểm chốt lời nhá. Chứng khoán bản Việt. VCI thì à, sau chia hiện nay đang tái cân bằng quanh 37. Trường hợp cao thì VCI có thể tiến đến 41. Do vậy VCI tôi nghĩ cái khu vực 37 38 này đang là khu vực chốt lời còn quý vị nào mà có thể cầm hơn có thể kỳ vọng nó tăng trở lại 40 41 thì đây vẫn là điểm chốt lời thôi hiện nay cổ phiếu chứng khoán tôi không khuyến nghị mua nhé tôi chỉ khuyến nghị quý vị nắm giữ tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng chốt lời thôi đối với cổ phiếu VND VND thì cân bằng khá tốt quanh vùng 22 25 tôi nghĩ VND tuần tới sẽ hướng đến vùng giá 25 26 và đây cũng là khu vực để quý vị chốt lời nhé không phải khu vực mua nhé đối với FTS cũng một trong những công ty chứng khoán rất là mạnh. Đấy, FTS cũng đang hướng đến chốt lời này. Đó, điểm chốt lời FTS là 3940 hiện nay giá 38 rồi. Vậy có chỉ canh chốt lời thôi. Đó dòng chứng khoán chúng ta chỉ một mạch cưng chốt lời nhé. Lúc tin tốt ra nhiều là đầu tư tin tốt được lợi đúng, tin tốt đúng được lợi. Nhưng tin tốt, tin tốt chính là lúc để bán. Để canh để bán. Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tranh chấp cái thời điểm bán này. Do vậy có thể sẽ có rung lắc các bạn hết sức lưu ý. Mà có thể nhà cái sẽ đánh là vượt qua cả điểm kỳ vọng của tôi trước khi quay đầu thì các bạn phải lưu ý nhé các bạn cố gắng canh bán được càng cao càng tốt thôi tôi kỳ vọng cổ phiếu chứng khoán sẽ tăng giá 10 15% trong tuần tới khi sóng trở lại à, đối với nhóm cổ phiếu tiếp theo là nhóm cổ phiếu à, bất động sản bất động sản thì rõ ràng đối với những cổ phiếu mà khu công nghiệp trước đó tôi cũng rất là thích thì nó đã vượt cả target rồi Tôi nghĩ VGC các bạn kỳ vọng gì? Kỳ vọng như tôi không kỳ vọng. Tôi nghĩ giá này VGC đang định giá quá quá cao. Quý vị có thì nên chốt lời. Cũng như tăng từ đáy từ 30 lên 68 rồi. Hơn trăm phần trăm rồi. Không kỳ vọng nhiều. DXG này. Đất xanh này cũng vậy. Tôi nghĩ đất xanh là đến điểm chốt lời rồi. Chúng ta kỳ vọng đất xanh tăng trở lại 28, 29 thì hiện nay giá 29 rồi. Trường cao thì vượt lên 30 tôi không kỳ vọng nhiều. Đất xanh là đến điểm chúng ta canh chốt lời thôi nhé các cổ phiếu bất động sản đang ở trạng thái phân phối đấy Dg này Dg cũng đang phân phối rồi trường hợp DG phân phối quanh 41 này hoàn toàn có thể có một nhịp đánh vượt lên 43 để dụ mọi người vào trước khi quay xuống. Do vậy các bạn có hàng thì nên canh thôi 43 44 chờ bán thôi, tuyệt đối không mua. CEO này, CEO đầu cơ này. CO e thì đang phân phối quanh 35. Tôi nghĩ CO e hoàn toàn có một nhịp có thể vượt lên 40 nữa trước khi quay xuống. CII này, cổ phiếu vừa tăng theo ờ, đấu giá lại đất Thủ Thiêm. Cá nhân tôi đánh giá CII quanh 275 này là chốt lời rồi. 27, 28 là chốt lời. Quệ có hàng thì chỉ canh chốt thôi nhá. Giá cũng từng tiến đến 26, 7 rồi. NBB cũng ăn theo này ăn theo đấu giá tất thủ thiêm này NBB tan theo những yếu bởi NBB bị C2 chốt lời rất là mạnh NBB này thì cái mức 22 này là mức chốt lời thôi đối với nhóm ngành thép Hòa Phát thì bị bán rất mạnh sau một phiên bùng nổ rất mạnh nhưng vẫn tiếp tục bị bán à, tôi nghĩ là Hòa Phát sẽ tái cân bằng quanh vùng giá 23 năm 23 năm 24 này sau đó Hòa Phát sẽ có một nhịp bật khá là mạnh đấy. Cá nhân tôi vẫn đánh giá Hòa Phát ít nhất phải lên 27. Xa hơn thì có thể lên 28, 29. Do vậy, cái vùng nếu mà Hòa Phát điều chỉnh về ở vùng quanh 23, 5, 24, đây có thể là khu vực quý vị có thể... Đây hiện nay Hòa Phát đang là 2375. Đây trường hợp xấu thì nó có thể test uh, ờ, MA50 ở 228. Như vậy 23, 235 sẽ là khu vực mua của Hòa Phát với kỳ vọng trở lại 28 30 đối với cổ phiếu Nam Kim cổ phiếu thép e thì đang bị ghẻ lạnh do vậy Nam Kim cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh trở lại test MA 50 nhưng cá nhân tôi đánh giá trước đó Nam Kim tích lũy rất mạnh ở vùng giá 19 năm dưới 20 do vậy vùng giá 19 năm 20 đây là khu vực mua của Nam Kim với kỳ vọng Nam Kim sẽ tăng trở lại 25 26 đối với cổ phiếu ờ, Hoa Sen hoa sen thì có hơi hướng đầu cơ nhiều hơn nhưng mà đầu cơ thì đầu cơ kệ nó chứ hoa sen hoàn toàn có thể điều chỉnh về tầm à, dưới 19 nhá. hiện nay đang 24 như vậy vùng giá 18 năm 19 là vùng mua của hoa sen với kỳ vọng hoa sen có thể tăng trở lại 23 25 như vậy nhóm cổ phiếu thép lại đang là nhóm cổ phiếu sẽ dẫn sóng tăng cuối cùng trong các nhóm cổ phiếu trụ cột bây giờ chúng ta xét đến trụ nhá. Các ờ, cổ phiếu trụ thời gian tới theo tôi cũng sẽ góp phần kéo index tăng. GAT thì tôi nghĩ là đang cân bằng rồi. GAT đang đạt điểm, cân bằng quanh 110, ờ, 115 thôi. Tôi nghĩ là rất khó đoán định cổ phiếu GAT. Hiện nay GAT vẫn đang là cổ phiếu duy nhất trong nhóm cổ phiếu lớn vẫn đang ở quá trình tích lũy là uptrend sideways up. Tuy nhiên đang có những dấu hiệu GAT sẽ điều chỉnh mạnh. Do vậy ờ, MA50 đang có dấu hiệu cắt MA200. Đây là một tín hiệu không tốt đối với GAT nên theo tôi gát thì chúng ta tránh đối với cổ phiếu Mansan MSN MSN tôi nghĩ MSN vẫn đang đau chen nhưng MSN hoàn toàn có thể phục hồi kỹ thuật trở lại 120 trước khi đi xuống. Như vậy MSN tuần tới sẽ nhiều khả năng sẽ tiếp tục được kéo để nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu Vingroup Vingroup thì tôi nhìn thấy những tín hiệu phục hồi khá là rõ ràng. Đấy, à, tuần tới Vingroup sẽ test 70, hiện nay đang 68. Vượt qua 70 thì Vingroup hoàn toàn có thể test lên 76. Tôi kỳ vọng Vingroup sẽ tiếp tục được kéo để nâng đỡ thị trường khi phân phối các nhóm ngành khác. Đối với cổ phiếu VHM. VHM thì à, cá nhân tôi đánh giá là VHV đang tạo mô hình hai đáy rồi. Hiện nay cái vùng mà 5960 là một vùng tạm thời là cân bằng của VHM. Do vậy tôi kỳ vọng VHM là nếu quý vị nào đầu tư có thể mua vào VHM với mức kỳ vọng là mua 5960 kỳ vọng lên 70 15%. Tôi nghĩ là VHM sẽ được kéo khi thị trường điều chỉnh 1 2 tuần tới. Đối với cổ phiếu Vinamilk Vinamilk một trong những thương hiệu rất mạnh. Vinamilk chúng ta biết đấy, được mấy tạp chí uh, nước ngoài đánh giá là công ty sữa tiềm năng nhất thế giới đấy tăng tiềm năng tăng trưởng nhất thế giới tôi nghĩ là Vinamilk hiện nay đang gặp cái cản ở 75 vượt qua đây Vinamilk sẽ tiến lên 78 và vượt qua MA 200 thì nó chính thức kết thúc quá trình đào chen nhưng không biết vượt được hay không chúng ta cần chờ đợi xem nhưng việc Vinamilk test MA200 ở 78 thì tôi rất là tin tưởng tuần tới. Như vậy Vinamilk sẽ được kéo là dích rắc tăng nhẹ tuần tới sẽ nâng đỡ index. Đối với cổ phiếu Novaland Novaland thì tôi nghĩ là test chen rồi 85 rồi Novaland sẽ điều chỉnh thôi tuần tới Novaland sẽ kéo điểm của thị trường MVKG Thế giới di động thì theo tôi nếu trường hợp được kéo thì thế giới di động cũng lên đến 68 thôi. Nhưng tuần tờ vừa qua thế giới di động lên 67 theo tôi 67 là kết thúc rồi. Khả năng vượt nên kép G sẽ quay xuống giảm thôi. Bởi vì kết quả kinh doanh MVKG đi xuống thôi. đối với cổ phiếu FPT FPT thì cá nhân tôi nghĩ là FPT đang phân phối thôi Đó. hiện nay FPT nhiều khả năng sẽ đi trong vùng 90 đến 83 được nâng đỡ bởi MA200 khi nào đóng cửa dưới MA200 này chính thức đào chèn mạnh Như vậy các cổ phiếu trụ cột thì xu hướng phần lớn là có xu hướng là đi lên Có một vài cổ phiếu hãm thị trường có xu hướng là đi ngang hoặc đi xuống thôi Do vậy, cá nhân tôi đánh giá tuần tới vn sẽ là có xu hướng tiếp tục đi lên và sẽ chinh phục mức 1.300. Với việc phân phối xoay vòng, các nhóm cổ phiếu như chứng khoán nhiều khả năng sẽ được bùng nổ bởi hỗ trợ tin nhưng bùng nổ không phải để mua các bạn nhé. Nhiều khả năng bùng nổ kéo lên và giữ để chốt lời thôi. Khả năng cổ phiếu chứng khoán sẽ tăng giá đâu đó tầm 10 15 tuần tới, sau đó sẽ đứng ở trên uh, khu vực đó để chốt lời. Các nhà đầu tư mua vùng đáy chốt lời. Còn sau giai đoạn chốt lời xuống hay không tôi không biết vì chốt lời nếu mà cầu vào mạnh tiếp tục kỳ vọng thị trường tăng trưởng trong tháng 9, 10, 11 cầu vào mạnh thì hoàn toàn có thể bứt phá tiếp cái đó chúng ta phải chờ sau chốt lời đã còn cổ phiếu bất động sản thì cá nhân tôi đánh giá sóng hồi kết thúc rồi à, về 6 tháng 4 ờ, tháng cuối năm thì đối với thị trường bất động sản sẽ u ám thôi theo tôi thì các bạn nên thoát hết về cổ phiếu bất động sản không kỳ vọng về sóng của bất động sản cổ phiếu thép thì tôi nghĩ là sẽ có phục hồi kỹ thuật nên ờ, có thể cổ phiếu thép sẽ dẫn sóng khi nhóm cổ phiếu chứng khoán bất động sản bị chốt lời còn cổ phiếu ngân hàng sẽ phân hóa nhé có những cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời rồi ví dụ như BIDV CTG MBB STB có những cổ phiếu sẽ tiếp tục được kéo ví dụ như ờ, Techcombank ờ, VB hoặc là Tiên Phong Bank SHB nói chung là rất nhiều tôi không thể điểm hết được à đấy còn Vietcombank bỏ sót mất Vietcombank đây chúng ta sẽ xem qua cổ phiếu trụ cột Vietcombank Vietcombank thì cá nhân tôi đánh giá đá là vùng giá 82 là là kết thúc rồi, kháng cự rồi. 82 thì 83 thôi. Do vậy Vietcombank sẽ tái cân bằng quanh vùng giá đứng quanh 80 thôi. Không có vấn đề gì cả. Vietcombank sẽ không lấy điểm thị trường cũng không hỗ trợ điểm thị trường. Còn nhóm cổ phiếu trụ cột thì sẽ cũng sẽ phân hóa. Có những cổ phiếu sẽ nâng đỡ thị trường, ví dụ như bộ đôi nhà VIX này, Vinamilk này. Có những cổ phiếu sẽ hãm đà tăng thị trường, ví dụ như cổ phiếu Novaland, MVKG. Có những cổ phiếu sẽ không đóng góp vào điểm không có xu hướng tăng giảm mà đi ngang ví dụ như GAT này, ờ, FPT này. Nói chung là xu hướng tuần tới cá nhân tôi vẫn đánh giá là thị trường sẽ hướng đến 1.300 điểm. Thị trường sẽ chinh phục cái mốc này. Sau khi chinh phục mốc này gặp điều chỉnh thì chúng ta chờ như nào chúng ta tính sau. Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 22 đến 26 tháng 8 năm 2022. À tôi lưu ý lại nhé tất cả những phân tích của tôi là theo quan điểm cá nhân tôi nhé nhưng khuyến nghị mua bán cũng không phải tôi khuyến nghị quý vị mua bán mà đây là theo đánh giá cá nhân tôi tôi vì chúng ta biết là ngày ở thị trường ở vùng giá 1160, 1150 tôi khuyến nghị quý vị mua rất là mạnh. Đặc biệt lúc đó những nhóm ngành tôi khuyến nghị, những ngổ phiếu tôi khuyến nghị. Thời điểm này thì đều lái 30, 50% trở lên rồi. Nên theo cá nhân tôi thì đấy là lúc nên chốt lời. Đặc biệt trong năm thị trường khó khăn như năm nay. Đấy, còn đấy là tôi, còn đương nhiên là khôn dại tại tay thôi, tăng được nhiều được ít hên xui còn không phải thị trường cứ tăng 50% là là chúng ta tăng 50% bởi việc chúng ta mua được đúng đáy hoặc bán được đúng đỉnh là rất là khó nhưng cá nhân tôi đánh giá là trong năm nay mà với việc quý vị ờ, kiếm được ờ, lợi nhuận 20 30% tổng NAV thì cũng khá là tốt rồi. Không không nên kỳ vọng quá cao trong năm nay. Cái việc ăn bằng lần thì chúng ta quên đi. Cái giai đoạn đó 15 năm mới có một lần thôi. Chúng ta nhớ lại 206, 207, 220, 221 có lẽ nếu mua chúng ta muốn đợi lại phải 203 mấy thì chỉ may ra mới có do vậy từ giờ giờ đi thì mục tiêu chúng ta chỉ nên so là đối với lái ngân hàng thôi một năm lái ngân hàng 7-8% chúng ta gấp đôi ngân hàng là 15-20% là happy rồi còn được càng cao thì càng tốt tất nhiên không ai thuê chê cả nhưng các bạn đừng nên kỳ vọng quá nhiều đó còn nếu kỳ vọng nhiều thì treo cao thì ngã đau thôi Ok, tôi xin dừng buổi phân tích nhận định ở đây. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.